Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động đang mong chờ trận đấu này. Ta có thể dễ dàng nhận ra sự náo nhiệt đến từ khắp các khán đài. Và sau đây sẽ là quốc ca à, của Mỹ Và sau đây sẽ là quốc ca của đội tiếp theo. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Việc một đội bóng ép sân và kiểm soát thế trận trong suốt thời gian thi đấu nhưng không mang lại hiệu quả sẽ là con dao hai lưỡi khi mà chỉ cần một đòn phản công sắc bén của đối phương thôi thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. hiệp 1 đã được bắt đầu. Pulisic vào lúc này đang là một cầu thủ chiếm trọn niềm tin của Phanh Park, một người đang có một phong độ rất cao. Ra gần đây người ta đã ví von Pulisic là một Captain America, là một người đội trưởng của nước Mỹ. Ander Herrera Dos Santos Dos Santos Jimenez Tình huống bóng lót quá tốt Và đây là quả đá phạt góc Phòng thủ rất tốt và phá bóng rất tốt Herrera bóng rất hay chuyển hướng quá hay đọc tình huống tuyệt vời Yedlin Pulisic rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Yedlin ra rồi một pha vào bóng rất nguy hiểm bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Pulisic quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Herrera tình huống bóng lót quá tốt cờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ trong bóng đá đôi khi những chiến thuật không mang lại hiệu quả thì việc một cá nhân tỏa sáng đúng lúc lại mang lại một kết quả mỹ mãn McKenny Chè bóng khá khôn khéo Pulisic Rất hay được chuyên đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Ander Herrera Pulisic Pressing rất hiệu quả một tình huống đòi hỏi tốc độ chờ đợi sự khác biệt tiếp tục đi bóng nguy hiểm áp sát tốt tình huống bóng lót quá tốt McKenny đi bóng rất sung anh không được Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Jimenez Phập dứt điểm Tình huống và thủ môn đã xử lý rất tốt Những gì diễn ra đúng với ý đồ Đúng như những gì toan tính Đúng như những gì mong muốn Có khoảng trống, có đất diễn Có những bước chân di chuyển Nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm Pressing rất hiệu quả.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 vàng chuyển hướng quá hay nguy hiểm đọc tình huống quá hay không được Yedlin chuyển hướng quá hay một quả ném biên Ander Herrera vẫn tiếp tục đi bóng cần phải có một sự vây giáp ngay Dos Santos. Sẽ có một tình huống ném biển. Đi bóng rất khó chịu. Yedlin đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Ander Herrera Jimenez rất thoáng rất thoáng ấy đâu không được những gì diễn ra đúng với ý đồ, đúng như những gì quan tính, đúng như những gì mong muốn.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 ấy đâu không được chúng ta cùng xem lại pha bóng này cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Lozano. Jimenez. Phát triển bóng sang bên phía cánh phải. Được chuyền.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 Jimenez Lozano rồi không được Yedlin Khả năng kiểm soát thế trận được thể hiện rõ nét ở trong những phút đã qua của trận đấu. Họ thực hiện nhiều những đường truyền ở khu vực giữa sân và thường sẽ có một bất ngờ được tạo rất đơn giản đấy đâu rất bình tĩnh đường chuyên hợp lý cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rất thoáng nguy hiểm đọc tình huống tuyệt vời chuyển hướng quá hay Đây đang là phút thứ 60 của trận đấu Lỗi rồi trong tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi Theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng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 lấy quả bóng từ chân đối phương Vẫn là một tình huống nỗ lực lên bóng của bên phía cánh trái Rất thoáng Rất gọn gàng McKennie Kenny đi bóng rất sung anh Lozano. Jimenez. Áp sát. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi.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 quý vị cùng